Đấy, tất cả mọi hệ thống trên xe đều vẫn hoạt động bình thường bốn quả lốp mới tinh đăng kiểm còn quý vị nhá điều hòa mát lạnh luôn chúng ta mua chiếc xe này về bổ túc tay lái hay chúng ta đi gia đình đều được chỉ bằng một em Ablet thôi quý vị nhá mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe Nhật Bản điều đặc biệt cái dòng này máy cực khỏe quý vị nhá và rất là bền luôn lành tính ít khi hỏng vặt luôn cực bền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 Chúng ta thấy là thân vỏ còn rất là mỏng luôn Rất mỏng luôn như quý vị nhá Sơn xi si sạch sẽ, nội thất đẹp Chúng ta mua về chúng ta sử dụng luôn Chúng ta cũng không phải đầu tư thêm Bất kỳ một cái hạng mục nào khác quý vị nhá Biển Hà Nội luôn quý vị Với cái quý khách ở Sài Gòn chúng ta cũng không lo mất tiền biển luôn quý vị Thân vỏ màu bạc cũng là một trong cái màu đẹp của cái dòng xe này Và quý vị và các bạn quan tâm thì nhanh tay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 đây chúng ta thấy là cái mặt cabo của nó đây chúng ta thấy còn rất là khớp khít nhá không bị cong vênh không bị đâm đụng gì đâu quý vị keo chỉ còn zin đến trên 90 phần trăm vỏ vòng tanh đấy bốn quả lốp mới tinh đấy, chúng ta thấy là như vậy ba đờ sốc cũng vậy còn khá là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự đắp mặt ít nhiều hay bị ờ, gây vỡ gì đâu quý vị nhá chủ nhân người ta độ cái đèn led phía dưới này đây rồi rất là sáng vào ban đêm quý vị nhá giúp ta vận hành vào ban đêm một cách dễ dàng Đấy, phát hiện các cái vật cản rõ ràng Thân vỏ thì căng đét luôn đây Tôi quay cận cảnh cho quý khách hàng xem luôn Vỏ rất là mỏng và keo chỉ còn đến trên 90% bốn quả lốp mới tinh quý vị nhá Đây, bốn quả lốp này phải hơn 2 năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp Đấy, kể cả mặt la răng này vẫn là zin theo xe luôn quý vị nhá Thân vỏ căng đét luôn Đấy, cái lốp phía sau này cũng vậy Đấy, còn mới tinh luôn quý vị, bốn quả lốp mới tinh mà Đấy, La răng đây không xước xác gì đâu đặc biệt nữa là nó cũng không bị mọt mục gì nhiều đâu quý vị nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu đấy, những cái năm à, 2000 này thì chủ yếu là nhập khẩu cho nên là xe sắt xi cái thời điểm đó rất là dày luôn không bị mọt mục đâu xe nhật mà đấy, những năm à, đây xe nhật những năm đây chúng ta thấy gót khoang lốp này còn không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đây còn lốp này cũng vậy còn rất dày Đấy, chúng ta đi hai năm nữa không phải nghĩ đến việc phải thay lốp đâu quý vị thân vỏ thì mọc càng đẹp đây sơn xi sạch sẽ nội thất đẹp đây cái lốp phía trước đây cũng còn rất là dày luôn quý vị nhá mặt la răng của nó đây khoang lốp đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục và vừa rồi tôi đã đi một vòng quanh xe quý vị quay trực tiếp cho quý vị xem về cái hình dáng bên ngoài và truyền tải đến cho quý khách cái mặt cabo phía trước ba đợt sốc phía trước bốn khoang lốp bốn quả lốp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 lại sử dụng được một chiếc xe thương hiệu Nhật Bản quý vị nhá đèn đòn gánh rồi quý vị nhá đấy và bây giờ xin phép quý khách tôi đi vào nội thất bên trong đấy cái nẹp trên kính trên kia của nó cũng còn thẳng còn đẹp như thế này và bây giờ là nội thất bên trong của chiếc xe này với giá 68 triệu đồng tôi giới thiệu chi tiết cho quý khách luôn đây chỉ với giá tiền bằng xe máy thôi mà cái mặt tắp lô của nó đây quý vị cũng còn rất là đẹp luôn không có hệ thống điện sử dụng bình thường cửa gió ờ, vẫn đầy đủ không bị gãy vỡ một tí nào luôn đấy kể cả cái hàng cái ghế cũng đẹp luôn ghế chủ nhân người ta vừa mới bọc ra cao cấp ra dày luôn quý vị nhá đấy, nội thất đây chúng ta thấy tắp lô tắp bi đẹp chưa đấy, đặc biệt máy rất là chất luôn đây cái tắp bi cửa của nó đây đấy bốn kính chỉnh điện đây keo chỉ đây không mất một phân đặc biệt là đây kể cả cái phần phía dưới này đây ấy không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đấy cửa đóng vẫn nhẹ nhàng phần phập luôn đây hàng ghế thứ hai đây quý vị mày cũng khá là cầu kỳ luôn không có dấu hiệu gì của sự rách vá và vừa mới bọc xong quý vị nhá cho nên rất là mới luôn đây chúng ta thấy cái phần nhựa của nó đây kính điện của nó đây Đấy, keo chỉ của cánh sau đây Đấy, chúng ta thấy rằng đây kể cả phần gót này chúng ta thấy cũng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá Đấy, giá chỉ bằng một em a blade mà chúng ta đã sử dụng chiếc xe này rồi che nắng che mưa đi cả nhà luôn ngồi trong lại còn cực kỳ an toàn nha quý vị nhá đây hàng ghế thứ nhất đây quý vị đây, kính chỉnh điện đây bốn kính chỉnh điện gương chỉnh điện quý vị nhá đầy đủ hết vẫn còn sử dụng bình thường quý vị nhá đây keo chỉ của nó đây đấy rất là mỏng nhá kể cả phần phía dưới này đây tôi quay trực tiếp cho quý vị luôn đấy đây cánh sau đây hàng ghế thứ hai đây đấy cánh sau đây các cái kính điện đây keo chỉ của cánh sau bên lái đây quý vị đấy phần phía dưới đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục và tôn của nó đây nhá quý vị nhá còn rất là mỏng luôn đấy đây tôi uh, mở cái cabo phía sau xem nào đấy tập lô tập bì cực đẹp luôn quý vị đấy tập bì đây Đấy và bây giờ tôi đang nổ máy đấy Phần linh hồn của chiếc xe này Đó chính là phần động cơ đấy, Máy rất là ngon Đồng hồ tua máy chỉ nằm trong khoảng 8 đến 900 vòng trên một phút Một mức độ quá đạt chuẩn luôn quý vị nhá Đấy và ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu cho quý vị Đó chính là chiếc xe Mazda 323 Đấy Máy đang nổ quý vị ạ Máy nổ cực ngon luôn quý vị nhá Nổ rất là êm Đây để tôi máy nổ máy đang nổ quý vị nhá vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi tôi đã giới thiệu cho quý khách đó chính là chiếc xe Mazda 323 à, để tôi mở cái ờ, tay đăng kiểm còn đến tháng 5 năm 2020 quý vị nhá Đấy. máy đang nổ mới nổ cực ngon luôn đây rồi đây máy máy đang nổ đây quý vị